đây là cổng sau của ờ, cái trạm xe lửa ờ, cái, cái cái thành phố của Linh tại vì từ nhà Linh đi ra cổng sau thì nó gần hơn là từ nhà Linh đi qua bằng cái cổng trước mình không có được đậu xe ở trong đó mình phải dừng xe ở đây nè cả nhà rồi Linh sẽ vào Linh mua vé và đi lại thành phố Deventer Hey, chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Way of Life của Linh Linh đang đứng ở một cái trạm xe lửa à, Lâu lắm rồi á, Linh không có đi bằng à, xe lửa luôn á cả nhà Đây là tên của thành phố của Linh à, ừ, Coi như là cái lần mà cuối cùng Linh đi á cả nhà là à, khoảng 5-6 năm về trước 5-6 năm về trước Và cái lần cuối cùng Linh đi đến cái thành phố mà Linh đang trên đường đi tới này nè nha Là khoảng 10 năm rồi đó cả nhà à, thì hôm nay linh uh, quay cho mọi người xem là tại sao linh không có đi bằng à, xe hơi của linh mà lại phải đi bằng uh, lạnh lắm cả nhà ơi tại vì bây giờ ở ngoài là âm 3 độ đó cho nên uh, rất là lạnh và bây giờ linh quay ngược lại linh linh linh, quay ngược lại để cho mọi người thấy cái hành trình đi xe của linh nhé mình uh, đi từ từ xuống cầu thang nếu mà linh đi không cẩn thận linh sẽ té gặp mặt luôn hôm nay á, là linh đến một cái thành phố để đến tới Deventer là một cái thành phố mà Linh từng đi học ngày xưa rồi sau đó Linh di chuyển qua cái thành phố này thì Linh không còn học nữa ở ờ, sorry Linh <laughs> Linh Linh tốt nghiệp xong thì Linh uh, chuyển về thành phố hiện tại Linh đang sống và sau đó ít có dịp đi lại Deventer hôm nay thì ở đó có một cái lễ là Dickens rất là lớn và linh tới đó để quay phim cho mọi người mục đích của linh chính đó là đúng là đến quay phim cho mọi người xem đó và uh, linh không đi bằng xe ô tô không đi bằng xe hơi tại vì là chắc chắn là sẽ không có cái chỗ để mình đậu xe ở ờ, trong cái clip này linh chỉ quay hành trình đi uh, xe lửa thôi nha cả nhà còn cái clip sau thì mới hành trình đi đến cái thành phố đó và bây giờ linh sẽ mua vé xe lửa đây ở đây là Ankara là đi một chiều và cái này là um, hai chiều thì linh đi lấy thành phố này uh, cái này là chơi the class là nghĩa là rẻ hơn cái một chiều này nha cả nhà là tổng cộng là 14 14 ờ, euro 80 mình sẽ bay ra mình trả bằng cái này đây rồi nó cũng nhanh lắm linh cúp máy đây tại vì uh, bây giờ cái tay linh bận để trả tiền rồi giờ linh cúp máy để trả tiền xe nhé xe lửa của mình đã tới rồi cả nhà để đeo găng tay tại vì á à, nếu không đeo găng tay thì cái tay nó sẽ cắn hết nãy nãy giờ mình cầm cái găng ờ, cái cái cái cái telephone này nè thì tay mình đã cắn hết rồi đây là xe lửa của Hà Lan các bạn màu bắt đầu bây giờ mình phải đi theo tại vì mình không biết chiếc xe nó dựng cái chỗ nào ở đây cũng được mà người ta đi ra đây <laughs> mình phải đi để mình tìm cái chỗ mình ngồi nếu không có nhiều người lắm thì sẽ không có chỗ ngồi mình đi mua cái vé mà hạng nhất á, thì sẽ có nhiều chỗ ngồi và yên tĩnh hơn khi ngồi vé đó bị đắt gấp đôi à, ờ, nhưng nghĩ là không cần thiết cho nên cứ đi ra đây đi cho chắc mình có thể đi lên hoặc mình đi xuống chỗ nào cũng được ở đây thì mình không được nói chuyện nhiều thôi nha thời còn là sinh viên á, thì à, linh không có cần phải à, trả tiền vé xe lửa tại vì khi linh mà qua đây á, là cái năm đầu tiên á, thì linh chưa có giống như là chưa có chỉ là sinh viên du học thôi chứ không phải là người hà lan chính thức cũng cũng cũng khoảng qua đây thì cũng khoảng vài năm thì linh mới là người giống như là cốt tại hà lan nhưng mà khi mà qua khoảng một năm rưỡi đó thì linh đã bắt đầu vào cái chế độ của ờ, sinh viên Hà Lan rồi tại vì Linh có anh, anh xã Linh là người Hà Lan và sau đó thì ờ, những cái ờ, giống như là những cái phương tiện công cộng với cả nhà như là xe lửa xe bus thì linh được đi miễn phí trừ những cái dịp giống như là cuối tuần á, thì linh phải trả 40 phần trăm 40 phần trăm thì à, lúc đó cứ ờ, đi học xong rồi đi về rồi đi cuối tuần thì linh với, à, với anh xã linh ờ, đi xe lửa đi chơi và ờ, nói chung là thật ra đó nha linh rất là thích đi cái phương tiện công cộng của bên này tại vì nó tiện lợi lắm chỉ có điều là bây giờ thì là mình đã là người trưởng giống như là người trưởng thành đi làm rồi thì mình phải trả nó, nó, nó cái phí của nó đó uh, nhiều hơn cái à, nếu mình đi bằng nếu mình đi hai người á, thì mình đi xe hơi thì nó rẻ hơn nhưng mà cái phí mà đậu xe thì nó mắc hơn còn nếu mình đi mình mình á uh, mình đi bằng cái ờ, xe công cộng nó uh, tiện lợi hơn khi mà có người có người nếu mà người ta đi làm ở cả nhà thì người ta sẽ có hai chiếc xe đạp giống như là họ đạp từ nhà tới cái chỗ trạm xe của mình cần đi á cái họ đậu chiếc xe đạp đó rồi họ bỏ một cái chiếc xe đạp khác ở cái thành phố mà họ đi làm thì khi mà dừng xe công à, dừng xe lửa lại thì họ xuống xe họ sẽ lấy cái chiếc xe đạp của họ và họ đạp tới cái chỗ làm nên thấy cũng rất là tiện ờ, và ngày xưa thì cái trường của linh học chỉ có khoảng ờ, năm sáu phút đi bộ từ cái thành cái cái cái trạm xe lửa tới trường linh học và lúc đó thì là sinh viên và trở nên đi rất là đông cứ đi bộ đi bộ nguyên đám kéo đi bộ tới đó à, thêm vui lắm cả nhà ơi trên đây là có cái màn hình và trên cái màn hình thì nó sẽ hiện ra những cái ờ, tên thành phố mà bao nhiêu phút bao nhiêu phút mình sẽ đến đó và cái hệ thống ờ, ờ, xe xe lửa này là cả nhà thì mọi người sẽ thấy là hồi nãy là linh ngồi phía bên này tại vì linh quên là cái xe nó đi chuyển hướng như thế nào và bây giờ thì linh đổi hướng lại rồi linh ngồi đối diện với sắp tới đến bên đèo rồi thì ờ, mình phải chuẩn bị mình đi ra thôi thở quấn thiệt là kỹ nha cả nhà nó không đông đá luôn á không là mình sẽ bị đông đá luôn đó mọi người thấy không trong áo này là có một cái lớp thật dày nữa nè và linh đã mặc thêm một cái áo lạnh nó chậm nữa rồi nghĩa là linh, hiện giờ linh mặc bốn cái áo rồi mình chuẩn bị đi thôi mình đi ra ngoài trước để khi mà nó dừng lại chỉ có khoảng một hai phút thôi nếu mà mình trễ là mình sẽ ờ, đi nó một trạm xe buýt khác ở xe xe lửa khác và lúc đó mình phải trả tiền thêm Stadsroom Deventer. Wij station zo'n verder doorgaan. Als in de Sint-Rijn en Roosendaal stonden tussen de station Zutphen, Dieren, Arnhem, người ta vừa thông báo cái hành trình là mình tới đó để ờ, tới cái thành phố này nè là à, mỗi khi sắp tới họ sẽ ờ, thông báo như vậy để cho mình đừng có ờ, trễ cái chuyến nữa cả nhà đó người ta bắt đầu đi lên đi xuống người ta mình phải đứng cho vững tại vì à, tại vì mà khi mà cái xe mà thắng lại thì nó sẽ rất là à, à mấy người đó rằng cũng đi tới cái lễ nó đến kem xin nói mẹ cả nhà ơi linh cũng vậy đó Nou ja, dat weet ik niet, maar ja, het is ik, ik hoorde gisteren nog van iemand, als het zo druk wordt, dan gaan ze misschien allemaal straten tijdelijk afzetten, omdat er gewoon geen mensen bij kunnen. Dus het is ook na de coronacrisis, hè? dus heel veel mensen komen er weer op. Ik ook. Oh, ik, ik heb het nog nooit... Nguyên, nguyên nhóm của mình là đi lại cái lễ hội Đức Kiên tới cái nhà. Wat zei She know the mig mà i kan nó mấy mang nó khám gì biết nó có gì nó slide mà hát stick mọi người đang bàn tán về cái lễ đó sau khi mà cái cái dịch uh, covid xảy ra thì nó sẽ như thế nào tại vì trước đây thì hàng năm tụi uh, người ta tới đó người ta thăm viếng đó thì là cứ chuyện bình thường rồi nhưng mà sau khi mà cái dịch covid xảy ra thì nó sẽ ờ, khác đi cái luật nó khác đi Ủa tại sao nói là một phút tới mà bây giờ gần 2 phút là mình cầm cái điện thoại nó chưa tới nữa ta Lach man. Ja. Cái lễ Cannes này đó là mỗi năm á, cả nhà là không phải chỉ là những hàng hàng tới đó đâu mà còn là những người ở Anh cũng qua nữa nhưng mà năm nay thì Linh không biết nha tại vì ờ, chiến tranh nè rồi ờ, dịch nè thì có lẽ là mọi người sẽ ờ, tiền bạc của mọi người mọi người kỹ hơn một chút Linh nhìn ở phía ngoài Linh thấy đang tới thành phố rồi đó cả nhà oh, rồi tới Dạ, chạm xe rồi đó we zullen zien ik laat me verrassen mình phải nhấn cái nút màu vàng đó đó để mở cửa ra nếu không thì sẽ đi tiếp cái nút màu xanh chứ lâu quá rồi được nhớ có ờ, mở cái nút màu vàng một vàng rồi đi ngay đây cả nhà ơi thì theo mấy cái chú này thôi đây là xe lửa nha ôi ôi bao nhiêu năm rồi mới đi lại cái cái cái xe lửa này và đi dừng ngay cái chỗ này cái cảm giác thật là khó tả đó cả nhà cái thời sinh viên đó thì cái, cái cảm xúc của mình nó khác lắm mình chỉ mong dừng xe lại để ờ, tới giờ đi học kịp thôi còn bây giờ thì à, đi à, giống như du khách lại không quen ở ngoài là có xe bus liền ha cái khói mọi người nhìn đi qua đó là không phải khói thuốc lá đâu mà là cái hơi thở của mình á tại vì linh nói rồi á hồi sáng lên đi là âm 3 độ còn bây giờ chắc là ấm hơn một chút chắc là âm một độ không biết ở đây là mình có phải scan cái giấy ờ, xe lửa cái thẻ xe lửa để mình đi ra không tại vì ở chỗ thành phố của linh đó mọi người thấy đi ra đi vào thì mình phải scan hết còn ở đây thì như thế nào ta à không cần đâu thì linh phải cất cái giấy xe vào thôi ồ oh, đi scan face kìa ơ khóa không phải scan phải scan rồi rồi lên scan ô oh, đi ra đường này không sao không đó chúng em ô ê một khăn tạm biệt nhé cả nhà ơi cảm ơn đã cả nhà đã theo dõi cái hành trình đi đến uh, thành phố đến đến tờ để coi cái lễ hội Dickens bằng xe lửa của linh và bây giờ thì linh sẽ tới cái lễ hội đây nhưng mà cả nhà cái cái cái clip mà đi bằng xe lửa thì linh sẽ kết thúc ở chỗ này à, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái hành trình đi xe lửa của linh và linh hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau về cái lễ Dickens rất là nổi tiếng ở Hà Lan như thế nào nhé mọi người nhớ đón xem nhé bye bye chúc cả nhà một ngày thật là vui nhớ share like subscribe cho linh nhé bye bye